À, xin mến chào uh, quý vị và các bạn thì uh, hôm nay em sẽ tiếp tục quay uh, cho quý vị một cái miếng cao su có diện tích là 3 hecta có 3 mặt tiền nha đây là một cái mặt tiền nha đường đất đỏ 6 mét tại xã Phước Sang huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương à, cái miếng đất của chúng ta thì có ba mặt tiền mặt có một mặt tiền à, khoảng 50 m 5 60 m là mặt tiền đường DH 519 nha trên đất là cao su khoảng 4 năm tuổi nè đó còn mặt tiền này thì dài hơn 100 m giáp với cái phía đuôi bên kia là giáp với lại à, bên kia là người ta trồng mì đất rất là đẹp luôn cách ủy ban dân xã Phước Sang khoảng tầm hai cây số nha quý vị và từ đây thì à, đi ra cái đường DH 508 508 là khoảng hai cây số đây thì sổ sách giấy tờ đầy đủ nha cũng khá là rộng em đi cũng không hết cho quý vị xem được quý vị nhìn phía bên kia người ta trồng mì kìa không biết quý vị có thấy không cao su rất đẹp nha phía trước chúng ta là con đường DH519 nha đường DH519 bây giờ em sẽ đi qua cái con đường bên kia có ba mặt tiền lận 3 hecta rất rộng quý vị nào mà chúng ta có ờ, yêu cầu thì cứ liên hệ em nhé 0972 042 552 số này em cũng xài Zalo quý vị liên hệ thì em sẽ gửi sổ qua cho quý vị rõ không ở ờ, cuối video thì em sẽ để sổ cho quý vị và các bạn xem nhé quý vị nào cần bán đất thì cứ liên hệ em ở khu vực Phú Giáo Bình Dương Đó, cái mặt tiền để hát dưới trước mặt luôn này có hai cái mặt tiền là có đường điện nha giá nhiêu không giá nhiêu à giá là 27 tỷ nhé 27 tỷ còn thương lượng đây đây là một cái mặt tiền điện đây mặt tiền này phải cả trăm mét đó ha hơn trăm mét trong này thì có nhà ở nha vậy là tôi đặt mình ờ, được tiếp tu được 3 năm 4 năm 3 năm giáp cao su già kia gì ừ. dễ phân định mà làm sướng thì đấy ừ. miếng đất này thì à, phù hợp với lại làm xưởng rồi tới đây này đất rõ ràng hết rồi tầm mấy chục mét đó. phía bên kia là cao su già là của người ta nhé rồi được rồi vòng qua bên kia là thêm một con đường nữa ừ. còn cái phía trước là đường DH519 cách ủy ban xã Phước Sang huyện Phú Giáo khoảng tầm hai cây số giá là 27 tỷ còn thương lượng điện trên đây đất rất là bằng nha các bạn định vị không đi à, phía trước là cái đường 519 nhé đường DH đường nhựa rồi một lần nữa thì xin báo cái à, miếng đất diện tích 3 hecta ba mặt tiền xã Phước Sang huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương giá 27 tỷ còn thương lượng bởi nắng quá đây mặt tiền đường DH519 đây. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.